Vâng, ờ, xin chào tất cả các bác nhé Ngoài ờ, công ty Thế giới Máy Tốt tôi ờ, xin giới thiệu sản phẩm nó rất là phổ biến sản phẩm máy hút bụi máy hút bụi với công suất là 3 kW điện một pha hoặc 3 pha thì tùy nhu cầu của khách hàng gồm hai túi vải đây là toàn bộ hình ảnh máy nhá máy sẽ được đóng trong cái thùng này đóng đóng trong thùng giấy khi chúng ta lắp đặt thì chúng ta sẽ ừ, khi đến xưởng chúng ta sẽ lắp đặt này là máy để chúng ta hút cho uh, máy cưa máy máy máy cưa bàn trượt đó, ờ, đó. máy cưa bàn trượt hay máy rán cạnh máy CNC ờ, rồi máy trà nhám thùng nháy nhà trà chổi thùng rồi các loại máy gỗ chúng ta đều ấy được sau đây tôi sẽ bắt đầu đi vào lắp đặt việc lắp đặt cái máy hút bụi này nó rất là dễ thôi chúng tôi chúng tôi thì à, vẫn à, hướng dẫn lắp đặt chi tiết cho các bác cho nó dễ còn à, cái sản phẩm này nó cũng không có gì phức tạp cả chúng vâng, ta trước tiên là lắp cái bộ bánh xe này bánh xe là ta chúng ta có thể dễ dàng di chuyển trong xưởng được ta kéo vị trí này kéo vị trí khác nó ờ, rất là thuận tiện rồi chúng ta lắp bốn bánh xe ok máy gồm có hai túi vải nhá nhá nhá hai hai hai cột vải hai bên thực chất nó là bốn túi mà tính cột nó là hai cột ừ, ờ, vải động cơ thì 3 ờ, kW điện áp thì tùy vào các bác sử dụng có điện ba pha dùng ờ, ba pha cùng một pha chúng ta sẽ dùng ờ, ờ, máy một pha ngoài ra dòng máy hút bụi này thì còn các loại máy có công suất lớn hơn ví dụ như là 4 kW 5,5 kW hiện tại chúng tôi đều có để cung cấp cho các bác rồi xong ta vặn một con ốc vào thôi để gài ờ, gài cố định cái cái, cái ờ, bánh xe của nó rồi sau khi ờ, lắp xong cái chân cho mặt bàn xong chúng ta để động cơ lên động cơ thì nó có bốn vị trí ốc các bác nhá đó, trên mặt bàn nó có bốn vị trí ốc tương ứng với cả bốn ốc Ờ, của phần ờ, động cơ sau đó ta cố định ờ, bốn cái ốc này cố định bốn ốc ốc của máy này thì có một loại thôi các bạn nhé nó có một loại thôi nó như nhau hết à, rất dễ lắp đặt chúng ta lắp này lắp hai cái đấy đây là dây ba pha này đó máy ba pha động cơ ba pha nhé rồi sau khi lắp xong bốn cái chân thì ta chúng ta sẽ lắp tiếp và ta cho cái đệm à, đệm à, lót cao su vào sau đó ta lắp đến à, bộ phận này ta lại giáp ốc thôi ngoài cái sản phẩm máy hút bụi là một sản phẩm à, rất phổ biến cho tất cả các xưởng gỗ gần như là 100% các xưởng gỗ đều phải sử dụng máy hút bụi thì à, công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác à, về máy hình gỗ ví dụ như là làm gỗ công nghiệp thì chúng tôi có máy rắn cạnh với cưa bàn trượt À, của máy CNC còn à, các loại máy khác ví dụ như là máy à, trà chổi thùng trà nhắm thùng hay là máy tubi một chục hai chục máy rắn cạnh cong hoặc là máy cán vân gỗ rất nhiều loại máy khác thì công ty chúng tôi cũng cung cấp khá là đầy đủ các sản phẩm nếu quý vị có nhu cầu thì chúng tôi sẽ gửi bảng báo giá chi tiết cho quý vị các bạn rồi tiếp theo chúng ta lắp ờ, cái uh, phần um, để ờ, đỡ túi vải đó là cái hai ống hai bên hai ống hai bên để chúng ta uh, lắp túi vải vào Đấy không? sau đó ta siết ốc lại ở ờ, tiếp tục ta lắp ờ, ờ, lưỡi ta vừa lắp phía bên trái bây giờ ta lắp bên phải tương tự thôi các anh nhé đây là các thùng máy hút bụi của bác này máy hút bụi có model đầy đủ anh nhé có cả dòng máy um, 5,5 kg do các uh, ví dụ như chúng ta sử dụng uh, hút nhà 2 đến 3 máy nút lúc thì chúng ta sẽ sử dụng 5,5 ờ, kg còn chúng ta sử dụng 1 đến 2 máy thì phải sử dụng 3 ờ, kW là ok rồi ngoài ra chúng tôi còn cung cấp ví dụ như máy tì phôi máy mài lưỡi cưa máy mài lưỡi bào rồi khoan cam khoan chéo cũng rất là đầy đủ các dòng máy có ta lắp à, hai cái thanh à, đỡ hai thanh đỡ hai thanh đỡ hai bên rồi sau khi chúng ta lắp xong hai cái thanh đỡ hai thanh đỡ này các nhá à, thì chúng ta bắt đầu lắp túi vải một máy này thì nó có có bốn túi hai cột hai bên lắp bốn túi à, chúng ta chỉ cần à, ta, ta bóp cái đầu cầm bóp cái đầu và ta, ta đưa nó vào bên trong bóp cái đầu vải vào ta đưa vào bên trong nhé. ra sử dụng thì um, khi mà nó hút à, tùy vào cái mức độ hút bụi của các máy thì chúng ta sẽ um, bỏ các cái sau đó cuối ngày chúng ta đổ đi ta dỡ cái uh, túi vải ra chúng bắt đầu chúng ta đổ cái cái à, những cái uh, bụi đi. đặc biệt để uh, nó cho nó nó bền cái túi vải này thì các bác vẫn rất là thường xuyên đổ đi Ờ, tránh hỏng vì rất nhiều thừa những cái mặt à, thừa những cái à, bụi bụi lớn thường cả những cái à, những cái, mảnh gỗ nhỏ ấy, nó làm cho rách túi do đó mình phải đổi thường xuyên đi sau đó ta sẽ lắp cái uh, thanh để treo túi vải lên treo túi vải phía trên rồi các bác sau khi mà lắp đọc nào hoàn thiện xong thì máy nó sẽ như thế này các bác nhá đó rất rất dễ dàng cho quá trình ờ, vận chuyển chúng ta có thể kéo đi kéo lại được đó. sau đây tôi sẽ thử điện ờ, cho các bác xem nó sẽ có ba đầu hút các bác nhỉ ba đầu hút nhé ba đầu hút đều ống một ờ, trăm mười ví dụ như một máy này có thể hút được ba cho ba cái máy đó các bác hoặc là ví dụ những máy nào cần à, hút nhiều đầu rất là ok rồi chúng ta sẽ thử máy nhé rồi ok ok ok bác nhá